mình mong không à. Được coi đã <laughs> Rồi Ăn đấy, ăn đi Được. Nhiều vô, nhắc mà Mình cứ ăn thôi Đợi ba nha dọn ghế nè Chầu dỗ ghê luôn ừ trâu quá dẫu luôn Ôi, nội mà thấy cái trâu thì nó mừng ơi là mừng cháu đức tôn không hả không hả đúng không cháu đức tôn đức đồ giỏi quá trời giỏi luôn đúng không ừ, cái trâu vậy rồi bà ngoại nhìn cũng khoái mà nội cũng thấy cũng khoái ơi là khoái quá tuyệt của mèo luôn không gì chê đâu Vô. Vô, chúc sức khỏe nha. Này, hai bự, này trộn hai bự. Trộn thì sửa lại thôi. Làm tính cũng sai sách. Chứ không, bữa nay là ok. Sai sách chút xíu. Nhưng mà không sao, đỡ đi, đỡ bữa hai bữa nữa. Làm hết lại không bị ướt là được ừ. bá đồ quỷ này miếng tôn sạch chứ có gì đúng không mình không bằng cái miếng tôn sạch sẽ chứ có gì ừ. bình thường ừ. Nhà thấy món uh, chân gà lá giang nè ừ. đơn giản mà ngon ừ. hấp dẫn ngọt ngào bá cháy luôn để nó rảnh cơ hội là mình đi kiếm thêm cá gì nấu heo lá giang là hết chơi chơi chết má thiệt ngon đúng không thiệt là ok mà thiệt đâu có gì mấy móc đầy đủ ừ. đủ đồ chơi người quán này là gì? thiệt ngon không thích ngon không ừ. nói chung lúc đi tới đây là đủ là yên rồi đó chớ là yên rồi này nọ là đỡ đúng không ừ đỡ quá ta nó nhắm môi rồi đi ba nó đã ơi là đã thấy không quá đã luôn thấy không không thôi ba ba ở cái con cắn miếng ba cắn miếng ừ đó thấy không đó, ăn được mà ăn đâu ừ, giỏi lắm ừ. ừ. trâu giỏi đơn giản nè, quá trời giỏi đại ca mày đại ca nhà ba người mày số một <laughs> Tụi ơi số 2 số 2 <laughs> Quá dữ luôn gần gần anh còn chạy qua nó hơi xa mấy bước nó làm biến Con thì 8 giờ mới đón về gặp thêm ừ. Thêm chuẩn bị thì vô lớp khác nó kệ là mưa chặt chồng lên lớp mà lên lớp nhưng mà chuẩn bị vô lớp khác là phải học chương trình trước mới biết người ta đúng rồi ờ, trời cái cách ừ, khó Nhìn cái bài bài toán lớp 1 mà ừ. cái người món này tốn tiền đủ thứ tiền đúng không ừ. chỉ đơn giản là nó kêu giải bài toán lớp 1 mà dễ thành à, một đường làm sao dễ một đường đó thành ra hết được cái ô vuông đó wow. Càng... làm sao dễ thứ gì chịu nổi đúng không mà giờ tới giờ thiệt người đố ra mà còn chưa biết nữa gì tới người mà ra, ra cái đó không biết đúng dạ, không tôi biểu mình sao biết cái nào đúng không <laughs> mình sao có cửa biết nào đó là mẹ em tôi dùng ví dụ mà bà tán lớp một á dễ ô duyên ờ, ô vuông kết nối ô vuông làm sao mà một đường thẳng ra một chữ. đường đi hết được ô vuông anh thấy nè rất là khó đúng không mưa gió lắm mọi người ơi nhưng mà không sao anh em thì vững tay chèo tay lái cứ vui vẻ không sao coi như không có mưa <laughs> nó hơi ờ, tạt chút xíu thì chưa làm ổn ba cái mái nhà khoảng năm ba bữa nửa tháng nữa là tôi sẽ làm ngon lành hết lận bao nhiêu quá không cỡ hai triệu hơn hai triệu nữa là, là bắn dứt hết là ok thôi cái nào ông hồng ông rảnh không muộn người khác cái bắn tôi nó có gì hết phải có người dịnh thôi là mấy hai người mới được mình dịnh thì bắn mới được dòng nó vậy nó tôi một mình bắn ra được chuyện nó vậy rồi video kết thúc đây thôi để ăn nhậu chút xíu nữa để mưa quá rồi cảm ơn cả nhà đón xem nha